bài tập số 1 của cô yêu cầu các con viết câu theo mẫu ai thế nào tương ứng với nội dung các bức tranh. Các con hãy quan sát kỹ các bức tranh của cô. Trên đây cô có 3 bức tranh. Bức tranh thứ nhất là một bạn nhỏ giống như các con ấy. Các con hãy quan sát kỹ bạn và nói bạn như thế nào. Bức tranh thứ hai có hai bạn có sự tương phản về chiều cao, đúng không? Chúng mình hãy cùng suy nghĩ và nói xem hai bạn đó như thế nào nhé. Và bức tranh cuối cùng của cô đó là một bình hoa với rất nhiều màu sắc khác nhau. Các con hãy nhận xét xem bình hoa này như thế nào. Với bài tập số 1, cô dành cho các con 3 phút nhé. Các con hãy lần lượt quan sát và viết câu mỗi một bức tranh các con viết cho cô một câu theo mẫu ai thế nào. Xin mời 3 phút của các con. Ba phút đã hết rồi đúng không nào? Chúng mình hãy cùng quan sát lên đây và chúng ta sẽ xem câu của các con có giống với đáp án của cô không? Với bức tranh số 1, cô có các câu như sau. Em bé rất xinh, hoặc các con có thể viết là bạn nhỏ bởi vì bạn cùng lứa tuổi trang lứa với chúng mình đúng không? Em bé đáng yêu hoặc là em bé dễ thương. Cũng có bạn có thể viết là em bé tươi tắn, em bé xinh xắn cũng đều được các con ạ. Miễn là các con sẽ sử dụng mẫu câu ai thế nào có chứa từ chỉ đặc điểm nhé.